trước khi đêm nay Cơn tương tư cuốn tôi lại hoài tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ Vậy thôi Đêm mai đêm mốt sau đêm mai Vẫn tương tư nhớ ai bên này Tôi ngân nga nhớ một người Chẳng hề nhớ tôi Vài câu nói đưa em qua lần mấy mờ Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ vuốt chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ chén rượu tình say anh luôn tôn thờ màu son trên môi em còn vương vấn vì ai năn nắn à cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai tiếc là mình không có nhau tiếc là đời qua đến đau hay là duyên mộng mơ không như lúc kiếm này ai đưa đón em kiếm này đổi thay lắm em sao mà mơ treo cao như hoa hai đường lòng thật xen hoàn cá như trong đêm tình nóng mê say mặc cho táo quay vương lên đôi môi cay bâng khuâng ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời còn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người đã trốn nào mà dường như khi mưa ngừng rơi em cũng tan mơ nói nhìn anh khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu anh rồi sáng trong cho mây ngừng trôi rồi anh mất anh trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mai sau để cho anh ngóng em đi về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 bam bam make a pina I'm make a pina I'm make a pina băng như ánh trăng chân ái Nhiều đêm xoài sương mù đông tuyết rơi hoài lòng ai đang nhớ nhà Đường buông hàng bên này như rắp thiên hà quê nhà còn quá xa Nhiều đêm ngồi đón điếu ca Mama đừng xót xa Lang thang không về nhà đôi chân đang đi tìm đó down in the deep when you bring ghosts down You can call them and trees When these people talk too much Put that shit in slow motion, yeah I feel like an astronaut in the ocean night What you know about rolling down in the sea Là rồi ngây thơ, tưởng tình là cơn mơ Là rồi ngây thơ, tưởng tình là cơn mơ wanna be happy You don't get to pick and choose Different eyes to pick a booth If my eyes are brown or blue Listen, build a big happy I'm filled with thousand attitudes So if you need perfect I'm not built for you Vì bông hoa tàn phai ngày ấy Em đã tưới lên tình yêu Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy Cháy lên từng vết son phải làm sao để em hiểu lòng anh nhiều hơn Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không Chạm vào nơi đấy một lần để phút say ngọt ngào Sẽ không bao giờ tàn phai Nàng là hơi ấm dịu dàng Vội xóa đi về sai vẫn lăng trên đôi hàng mi nhận ra em đã đánh mất Tìm lại sau được khi bước chân anh xa quá nhanh quá giấc mơ kia như đang dần tan vỡ hai tequila như mỗi khi trong tuần nhạc bật Francinacha nhưng mà tôi không cần buồn phiền từ đâu lao đến đây vây quanh mệt nhòi cùng tôi đang nắm tay Ngày yên bên anh chỉ uống bên nhau hay ta quấn lấy nhau căn phòng nhỏ Vậy anh chẳng cần đi đâu Một mình em là đủ những thứ anh cần có Hay là ta tắt hết nhạc và tivi Để anh nghe từng nhiều bài thở em thật rõ hay là xóa luôn cả Facebook đi để cho hater không một nơi để dòng đó Anh ơi ta yêu như chỉ có đêm nay được yêu Cho em say mắt môi anh lại có những hay để chiều Sâu trong tâm trí em chính là nơi anh từng tìm đến giấc mơ như bình minh suốt tận mây mà yêu anh như Red muốn vẫn tìm đến trong ngày cùng trái đất hey boy người đã khiến tim em rung động thổn thức đêm ngày nhớ mong chỉ muốn ôm anh trong lòng rút ra chân không và lòng kín anh trong căn phòng này ra ta thiêu chắc anh trở thành lý ni Anh đưa em lên sofa xem phim như ở CCTV I'm finding out her spark, they call me the Shinichi Em mây lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang Tunisia Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây I'm dreaming over you vì em là quả dấu tay On a deal back trip Muốn cho em thật nhiều vàng Baby please give me a bit Để đêm nay anh được chiều nàng Quá khứ kia của anh chỉ toàn là những xa băng Quá khứ kia của anh chỉ là người lo sáng trong đời chờ Em sẽ không về đâu That's what you say Em sẽ không về đâu Đừng chờ đợi những giấc mơ Một, hai,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 xa dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng thì em vẫn luôn dành những câu ca trong lòng em cho người mãi thôi ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa ngọt ngào giữa cung trời bao la tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão sông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhớ bên ngoài thế giới chỉ cao đất dây ở trong tim có em chất đầy đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhớ mắt lên người chiếc áo bóng bẩy sau những ngày tháng chỉ gia chúc vậy cùng nhau trăng lên cao nhấp nhô trăng tròn ở trên đầu ta nghêu ngao hát ca vui đùa trên lầu Có anh em bạn bè uống cho say rồi về Đừng lang thang đi đâu đấy em ơi Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em Nhớ đôi vai hoàng hôn nơi ta từng quên ha, ha, ha, Giá như em đừng gặp anh Thì giờ em vẫn cứ tin hai chữ tình duyên Phải bao lâu mới quên được người đã mất một đời để yêu phải bao lâu mới hiểu tình đầy duyên thiếu đoạn đường nào người bước qua đời dấu chân vẫn còn như mối đoạn đường nào mình hai đứa hai nơi trái tim này đã đã chết theo ngày tháng Chết theo thời gian in hằn trong quá khứ Giấc mơ này đã, đã vỡ tan thật rồi Để anh rời xa, vậy sẽ là tốt hơn Mình cha người về tự do, trả cuộc đời mình tự do Từng thiết tha vội vã như người lạ Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này Tạm bỡ là cơn mưa đang rơi lên từng nhớ quên một thời ấm êm mặn đôi môi ướt đẫm con tim yếu mềm mình ước tất cả sẽ như cơn mơ chuyện tình yêu chưa từng tan vỡ tình dân vẫn có ai kia đợi chờ nhìn lại nhau sau bấy nhiêu năm em được gì tình yêu này dành hết cho anh em còn gì dành cho anh cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm mình cha người về tự do trả cuộc đời mình tự do người sát thương quay lưng hoang trong những đêm lạnh giá anh sẽ tìm ra cho mình một lối thoát chính anh sẽ đau sẽ khóc trong vô vọng chính anh sẽ xóa khi ức cô ngày xưa muốn nói yêu em thật nhiều dù biết đã muộn màng hãy thứ tha cho đời anh vì anh ngàn lần hối tiếc ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh trái tim này đã đã chết theo ngày tháng chết theo thời gian in hằn trong quá khứ giấc mơ này đã đã vỡ tan thật rồi sẽ là tốt hơn nặng lòng nhau chỉ trách nhau chỉ thêm buồn nhìn lại thời gian có nhau được bao ngày thà là chia tay để cho cả hai giải thoát để chúng ta không còn đợi có ai từng yêu mà chưa đau đớn có ai từng yêu mà chưa từng khóc đành đau xót khi tình quay gót đành câm nín nỗi buồn vây kín đành quên hết ân tình đã chê trách thang được ai trách người vội cách xa nơi ta ta trách người vội bước quen câu thề trách người chạy theo lời si mê ta trách tình mình sao đau đớn thế Khó vẫn nát cạnh nhau tốt chẳng như vậy đâu Vậy em xin một lần làm trái ý mình Xa anh là em quyết định Ngày xa anh sáng đến em cùng khóc Tối đến em cùng khóc Từ khi biết yêu rồi Em rửa mặt bằng nước mắt rơi Đừng chờ em chết đến từng tế bào có những lời nói không bao giờ nên nói xa nào đâu ai biết sớm cách chia lìa nào đâu ai biết sớm tan với tành nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vai Đừng ai nhắc đến em một lời Để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới Em đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em Đừng xem ai đó là cả thế giới Hoàng những vết sức ta chưa kịp lãng quên Phố xa đông vui chẳng thấy một chút yên bình Anh không anh không dài khờ như xưa anh sẽ trở thành bản thân thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa vì trái tim anh yêu em nhiều lắm hạnh phúc bên anh không thể nào quên vì anh đã quá vô tâm người ơi để hạnh phúc mãi đánh rơi đừng khóc một mình em ơi vì những do ta đã quá yêu thôi mà là do ta đã chấp nhận tổn thương đâu phải chia tay là xong ta bước giữa chốn người đông nhưng cô đơn là nơi kết thúc là nơi kết thúc đêm nay đêm trước khi đêm nay cơn tương tư cuốn tôi lại hoài tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ vậy thôi đêm mai đêm mốt sau đêm mai vẫn tương tư nhớ ai bên này tôi ngân nga nhớ một người chẳng hề nhớ tôi vài câu nói đưa em qua làn mây mờ yêu em bao lâu anh có đâu ngờ phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ Đến sự tình say anh luôn tôn thờ Màu son trên môi em còn vương vấn vì ai năn nắn à Cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai ê, Tiếc là mình không có nhau Tiếc là đời qua đớn đau Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu Kiếm này ai đưa đón em kiếm này đổi thay lắm lem sao mà mơ treo cao như hoa hái đường lòng ta xen hoàn cá như trong đêm tình nóng mê say mang cho tóc bay vương lên đôi môi cay bâng mình ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào mà dường như khi mưa ngừng rơi em cũng tan mất tôi chỉ nhìn anh khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu anh rồi sáng trong cho mây ngừng trôi rồi anh mất anh trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mai sau để cho anh ngóng em đi về được số danh em khi em buồn đứng chờ em đưa em về I need somebody who can love me at my worst just in my heart, This is only đang chiếc áo phong sương Từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không đường Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái kiêu xa Nhìn lại chẳng đường qua chỉ còn tôi nơi đây Kila piu bam bam bam bam make a pina bam make a pina bam make a pina Sama la piu bam bam bam bam make a pina bam make a pina bam make a pina Bombare, bombare vài bước đi thật mau những vết câu chảy xước theo thời gian khiến ta không còn đau khó khăn bên cho sang ngày có ra tim ta xa bao như anh chẳng chân ai nhiều đêm dài sương mù đông tuyết rơi hoài lòng ai đang nhớ nhà đường buông hàng bên này như rắp thiên hà quê nhà còn quá xa nhiều đêm ngồi đón điếu ca mama à, đừng xót xa What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call them man the freeze when these people talk too much put the shit in slow motion yeah I feel like an astronaut in the ocean night what you know about rolling down If you ain't perfect, I'm not built for you Vì bông hoa tàn phai ngày ấy em đã tưới lên tình yêu Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son Phải làm sao để em hiểu lòng anh nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không chạm vào nơi đấy một lần để phút say ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai nàng là hơi ấm dịu dàng vội xóa đi về sai vẫn lăng trên đôi hàng mi nhận ra em đã đánh mất tìm lại sau được khi bước chân anh xa tháng năm trôi qua nhanh đang dần tan vỡ Hai tequila như mỗi khi trong tuần Nhạc bật bậc Francinacha nhưng mà tôi không cần Buồn phiền từ đâu lao đến đây phải quanh Mệt nhạt cùng tôi đang nắm tay Ngày yên bình anh chẳng muốn bên nhau Hay ta quên lấy nhau căn phòng nhỏ Vậy anh chẳng cần đi đâu một mình em là đủ những thứ anh cần có hay là ta tắt hết nhạc và tivi để anh nghe từng nhiều mới thở em thật rõ hay là xóa luôn cả Facebook đi để cho hater không còn nơi để dòng đó người ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu Cho em say mắt môi anh lại có những hay để chiêu. Sâu trong tâm trí em chính là nơi anh cần tìm đến Rồi tan vào trong giấc mơ Anh cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở Trao cho em giấc mơ như bình minh suốt tận mây mà Yêu anh như rất muốn vẫn tìm đến trong lấy cùng trái đất